quạt ờ, này thì em hiện tại em đã test nó chạy được khoảng 9 ờ, tiếng 45 phút 42 giây các bác nhé khoảng ờ, gần 10 tiếng thì nó đã hết điện các bác nhé em chạy từ tối hôm qua luôn đến sáng hôm nay thì nó chạy được khoảng 9 tiếng Hello xin chào tất cả các bác nhé Hôm nay thì em sẽ mở hộp cái sản phẩm ở trước mắt các bạn có thể thấy đây là một mẫu quạt năng lượng mặt trời các bác nhé nó vừa tích điện này vừa dùng sử dụng năng lượng mặt trời nên là không mất tiền điện đó, có một tấm pin năng lượng mặt trời và bây giờ thì em sẽ bóc hộp ra review cái sản phẩm này thì đến từ à, thương hiệu JD, một thương hiệu chính à, hãng đó các bác thể thấy đây và bây giờ thì nhà thông minh 17 sẽ bóc ra review xem là cái sản phẩm này nó như thế nào và chất lượng nó có ok không các nhé trước tiên thì nhìn bề ngoài thì cái này nó đóng thùng khá là cẩn thận và ở bên cạnh này các bác thể thấy thông tin uh, giữa cái đơn vị uh, sản xuất và đơn vị nhập khẩu uh, Việt Nam mình các bác nhé Sản phẩm này thì được ờ, nhập bởi ờ, Việt Solar, công ty Việt Solar ờ, nhập khẩu và nhà thông minh 17 thì hiện tại đang phân phối các sản phẩm này chính hãng. Và bây giờ thì em sẽ bóc ra xem bên trong nó có cái gì các bác nhé. Trước tiên thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lưới và cánh quạt. Chân bộ chân đế. Chân trụ. Và sản phẩm chính của chúng ta là quạt này các bác này đó một tấm ờ, pin năng lượng mặt trời đây là một cái ờ, giá để bắt vào cái tấm pin này để các bác có thể để ở trên máy nhà và đây là ốc để bắt vào tấm pin ngoài ra thì uh, sử dụng uh, năng lượng mặt trời thì chúng ta có thể uh, có thêm một uh, bộ sạc và báo uh, pin cho cái quạt này các bác nhé và bây giờ nhà thông minh 7 sẽ lắp ráp cái sản phẩm này vào uh, để review cho các bác xem nhé trước tiên thì uh, chúng ta sẽ lắp cái uh, đế vào trước nhé các bác nhé để nó giữ cố định thì ở đây là cái chân đế này các bác sẽ tháo ờ, cái đít này ra này đít là có một cái cái chốt các bác sẽ tháo cái chốt này ra đúng không em đã tháo rời cái ờ, đế và cái chân ra nhé à, ờ, và bây giờ thì em sẽ lấy cái đế này các bác dùng cái gậy này chống này đặt vào đế này và lật ngược lại này chúng ta sẽ dùng cái đó, ờ, trong này có sẽ có một cái giữ để các bác vặn vào. Các bác làm theo đúng uh, từng bước là được. Đó, lắp cái đế này các bác có thể nhìn thấy này. À, lắp được như này rồi thì các bác có thể nới cái này ra bác kéo cái chân này lên này. Đó, cái chân này thì chúng ta sẽ có thể là hạ thấp hạ cao này. Đó, ví dụ lên trên tầm bằng này bác siết cái ờ, trụ dưới này lại thì nó sẽ không tụt lên tụt xuống được nữa các bác nhé và bắt đầu chúng ta sẽ lắp cái ờ, cái phần thân này vào đó đây là cái phần thân phần thân này thì ở đằng sau này các bác thể thấy có một con ốc ở đây con ốc này là con ốc cố định các bác nhé có có thể nới con ốc này ra em thử nới ra xem nào đó và cắm cái này xuống đó nắm này và chúng ta sẽ có một con ốc đây chúng ta dùng tô vít siết vào hơi cao đúng không ạ để em sẽ hạ thấp cái này xuống một chút cho các bác nhé ok chứ à, ờ, tháo đầu này ra các bác nhé các bác vặn này. đó bác tháo cái đầu này ra này tháo đầu và tháo ờ, cái hãm này này bác tháo cái hãm này ra nhé ok ốc ở đây thì em thấy là được làm toàn bộ bằng ốc inox hết nên là cũng khá là cẩn thận các chị mà không lắp được thì có thể là nhờ các anh chồng lắp cho nhé hoặc là nhờ một anh thợ điện may mắn nào đó này và trên đi sử dụng thì chúng ta sẽ có ba có một phím đầu tiên là phím đèn sáng này các bác nhé đó cái phím này là đèn sáng này cho trẻ con này. tắt đi này chúng ta sẽ bật số 1 này số 2 này số 3 này đó, chức năng quay em thử xem độ mát xem khá là ok quạt quay khá là mát luôn à, và đây chúng ta sẽ em sẽ thử chức năng à, có một cái chức năng đây là sạc điện thoại các bác nhé thì em sẽ cử cắm ờ, điện thoại vào sạc xem thế nào các bác nhé đây các bác để thấy đây là điện thoại nhé em sẽ cắm thử sạc điện thoại vào nhé ok đã báo sạc pin đó các bác này rút này báo sạc pin đèn ờ, sạc chuyển sang màu xanh ok rất là ok thì cái này uh, dành cho trường hợp mất điện nhé các bác sẽ không cần phải nổ máy phát vẫn sạc sạc điện thoại và sử dụng bằng năng lượng mặt trời miễn phí các bác nhé bây giờ thì em sẽ ở ờ, hôm nay hiện tại bây giờ nó cũng khá muộn rồi nó chưa có nắng thì bây giờ em sẽ sạc à, bằng điện lưới và ngày mai thì em sẽ sạc sử dụng mua một sản phẩm nhưng các bác vừa có một cái sạc dự phòng khi trời mất điện hoặc là à, với trường hợp mất điện hoặc là các bác sạc trực tiếp từ cái quạt này vào đây và hiện tại ngoài trời đang nắng các bác nhé và chúng ta có thể sử dụng vừa là một cái đèn thắp sáng và một cái quạt nữa các bác nhé đó, đó đó em giờ bật quạt lên gió to luôn này các bác này đấy, em tắt ờ, đi cho nó khỏi gió thôi nhé đấy thì cái này các bác các bỏ ra khoảng ờ, một triệu ba trăm năm mươi nghìn thì các bác vừa có một cái sạc dự phòng này vừa có một cái đèn này và một có một cái quạt này các bác nhé dùng hoàn toàn không ờ, mất tiền điện chạy toàn bộ bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời thì uh, hiện tại uh, tấm pin thì em đã lắp ở trên uh, mái rồi và đây là tấm pin mẫu các bác nhé đây tấm pin mẫu thì nó sẽ như thế này đó các bác chỉ cần à, dòng dây cái dây này xuống và các bác cắm vào đằng sau quạt thôi các bác nhé thì hiện tại à, dây em đã ròng lên sẵn trên mái rồi đây là một tấm pin các bác này đặt trên mái vào đây có dây đây các bác ròng vào thì nó để sẵn trong hộp này rồi các bác nhé đó uh, hiện tại thì đêm hôm qua em sẽ đã cho cái quạt này chạy thì ờ, được ờ, hơn 8 tiếng rồi các bác nhé thì vẫn đang chạy số to nhất là số 3 các bác nhé em sẽ test thử xem là bao nhiêu tiếng thì nó sẽ hết pin các bác nhé đó thì bây giờ là được 8 tiếng rồi mà vẫn đang chạy đấy đó thì em sẽ test thử xem nó được có được 10 theo công bố thì được 10 tiếng các bác nhé thì em sẽ test thử xem nó có được 10 tiếng hay không đó vẫn đang chạy bình thường à, cái quạt ờ, này thì em hiện tại em đã test nó chạy được khoảng 9 ờ, tiếng 45 phút 42 giây các bác nhé khoảng ờ, gần 10 tiếng thì ờ, nó đã hết điện các bác nhé em chạy từ tối hôm qua luôn đến ờ, sáng hôm nay thì nó chạy được khoảng 9 tiếng đấy đồng hồ bấm giờ em bắt đầu dừng lại chạy được khoảng 9 tiếng 45 phút đó, gần 10 tiếng đó một cái quạt uh, có đầy đủ đèn này ba số này hôm qua em chạy là số to nhất nhé thì được uh, gần 10 tiếng thì uh, hãng họ công bố là cái này chạy số to nhất là được 10 tiếng thì uh, được 9 tiếng 45 phút thì cũng gần được 10 tiếng các bác nhé đó cũng à, khá là khá là chuẩn và đây là cổng cắm USB ra điện thoại này con à, quạt này thì có mã là 11 à 188LL các bác nhé đấy của jd à, thương hiệu chính hãng và phân phối à, nhập khẩu bởi là Việt Solar và được phân phối bởi nhà thông minh 17 đây là một số thông tin xuất nhập khẩu đó đầy đủ hàng thông tin xuất nhập khẩu nhé đó hình thức quạt thế này giá thì bên nhà thông minh 17 ờ, đang bán ra là 1 triệu 350 nghìn à, ship toàn quốc các bác nhé à, anh em nào quan tâm đến uh, sản phẩm quạt chính hãng của thương hiệu GD à, tại thành phố Thái Bình hoặc là các bác nào muốn ship toàn quốc thì có thể alo trực tiếp vào số điện thoại của nhà thông minh 17 035 339834 xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo